Yes. Đâm bay đâm bay Ơ mẹ nó chết đấy. Không biết đoạn chết. Bộ với lấy đoạn chết con đời tôi. rồi con đời đời đời đời đời đời đời đời đời Đẹp người Nhìn cơ Ôi ôi ôi ôi F10 Não. <laughs> Cara. à, bây giờ mình lại nhiều cái gì đó con chết rồi cháu cứ phải hết ra nhiều nhiều phải hết tối nhanh lên lên cả giờ chưa chưa chưa giờ ôi ôi ôi ôi ôi chết mày bắn dữ không chú nổi tiếng à. đấy thì xe hay thì lái thì thẳng và tình dục một cách không Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đường ra Rồi rồi rồi bây giờ Rồi rồi bây giờ mình juga aja Gimana aja? Kamen-kamen cepat Ayo pak Pak Pak Sama Kok kok Selfie Hui Ah, dia dia dia dia lore. Ya, dia dia dia. Saya